cho thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Long Hậu, diện tích khuôn viên là 5.000 m2, diện tích xây dựng 3.300 m2, trong đó văn phòng khoảng 90 m2 trên một sàn. Trần cao 12 m rưỡi. Nền ép cọc chịu lực 4 đến 5 tấn trên 1 mét vuông. Giá cho thuê rẻ hơn khu vực, chỉ 4,8 đô la trên 1 mét vuông. Giá thuê được tính trên diện tích xây dựng là 3.300 mét vuông và chưa bao gồm thuế VAT, nhà xưởng nằm trên trục đường lớn, tiện di chuyển. Liền kề khu công nghiệp Hiệp Phước. Cách Nam Sài Gòn 6 km. Lưu thông hàng hóa thuận tiện. Khu vực tập trung nguồn nhân lực lao động dồi dào với tay nghề cao. Chi tiết xin liên hệ 0909908832 gặp Thảo. Cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian xem video này.